hôm nay à, mình à, giới thiệu cho bà con à, cách mà lựa con trống con máy của dòng titan siêu thật này lúc 15 ngày tuổi là mình phân biệt trống máy rồi nhiều người ta lại ta nói hỏi mình đó là coi như bù câu này khó lựa trống máy quá ờ, nhiều lúc lựa trống nhiều quá lúc lựa máy nhiều quá mà nhiều người người ta mua những cái trại khác ờ, về ta không biết phân biệt như thế nào hôm nay ờ, đại ờ, bộ câu minh dũng chỉ cho bà con coi như là hả đâu là trong đâu là máy lúc 15 ngày tuổi đây đó, đây là cái con ờ, bộ câu 15 ngày tuổi đây đây là con bộ câu trống là coi như mình lấy hai cái chân này nha cầm nó lại rồi đè hai cái cánh xuống rồi mình đè nó xuống đây là con thấy cái đuôi nó cầm xuống không đây là con trống đây đây con trống nha đó, đây con trống nè tập cái đuôi xuống bây giờ mình có dĩnh nó lên nó cũng bỏ xuống nè bỏ luôn bỏ xuống nè đây là con trống mà rồi mình tới chỉ con mà anh, anh có thể nói cho mọi người rõ hơn là gì tại sao nhiều người làm mà con nào nó cũng quặp xuống và con nào nó cũng rảnh lên là sao anh tại vì người ta làm không đúng nhiều người người ta không biết làm và nhiều người người ta không biết để ờ, phân biệt sao nhiều người người ta lấy đầu bự đồng nhỏ lũ mũi bự luôn mũi nhỏ nhiều lúc con máy cũng vậy luôn tại giống thái nó bằng nhau mà không có biệt sao hết cái cái cái bước đầu tiên là mình cái chân hay cái cánh nó à, sẽ dạ. làm như thế nào hai cái hai cái chân đây hai cái chân đây nè mình kẹp nó lại à, rồi nó đè cái cánh xuống kẹp nó lại luôn đó kẹp lại nè rồi cái đầu nè mình đè nó xuống là cặp xuống không rồi cái dở nó lên cũng cặp xuống rồi nó là trống mà sao cặp được đó. rồi hôm nay mình chỉ cái nào trống cái nào máy đây đó là con máy đây đây con máy mình cũng làm vậy luôn ha rồi dẫn lên nè thấy không giờ mình có đè xuống nó cũng dẫn lên nữa à, đè xuống nó cũng dẫn lên tại đây là con máy mà nó phân biệt rất là dễ từ lúc 15 à, ngày tuổi luôn còn à, từ 4 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi 8 tháng tuổi là quá dễ rồi nhiều người ta không biết lựa lúc nhỏ này hôm nay mình mới chỉ ờ, cho bà con chỉ ờ, lựa từ lúc nhỏ luôn à vì nhiều người chắc không biết cái cách mà lựa từ lúc nhỏ đâu nhỉ không biết không biết luôn tại vì ờ, những người nào mà có nhập chim bồ câu từ bên thái về người ta mới biết được nè tại vì bên thái ta lựa từ lúc nhỏ vậy không tại vì bên thái người ta lựa uh, con lớn con trống người ta làm thịt ta chừa con mái lại tại vì hiện giờ ở bên thái ta đang áp dụng là coi như là nuôi một trống hai mái ở việt nam mình chưa có nuôi ở đại minh dũng đang ờ, đang nuôi đây nhưng mà uh, chưa có thành công một trăm phần trăm thành thử ra chưa nói cho bà con nghe biết được tại sao nuôi một trống hai mái à cái cái, cái ờ, phương pháp nuôi đấy thì khi nào mình mới áp dụng anh bây giờ đang đang nuôi rồi đang nuôi với đại rồi à khi nào thành công mới ờ, chỉ dẫn bà con à, mà giờ chưa thành công à, chưa có, có chỉ bà con tại cái đó là đạt hiệu quả hơn nữa một trống hai con máy mình. à vậy thì khi, khi nào mà à, nuôi thành công về cái áp dụng cái, cái cách nuôi thế thì à, chắc chắn anh Dũng sẽ đăng lên YouTube để cho mọi người ừ, theo dõi đúng không? Cho bà con coi à, nuôi à, một con trống hai con máy đó là hôm nay là chỉ cho bà con coi cho rõ cái nè giờ mình để à, hai con bồ câu lên nè coi à, hai con bồ câu lên rõ ràng nè nè coi không à, đóng cặp xuống không đây nè ờ, cặp xuống không nè con máy dở lên không ừ. không nó dở lên đó cắm đưa xuống nè máy dở lên nè không tiện đó còn bà con nào mà chưa biết nữa hãy tới trại Minh Dũng chỉ miễn phí cho dù cho không cần mua cho chim bồ câu mua Dũng thôi Minh Dũng cũng chỉ tận tình thứ nhất chỉ cái uh, trống máy thứ hai chỉ miễn phí không uh, miễn phí coi như là nuôi ờ, uh, làm sao mà cho đạt lại tới nhà chỉ luôn không cần mua con con giống ở trại Minh Dũng đâu À cái cách uh, bồ câu mà phân biệt vừa rồi là chỉ có bên Thái dạy mình thôi đúng không anh? Đúng, tại vì bên Thái là người ta lựa từ lúc nhỏ này Người ta lựa từ lúc mà 15 đến 20 ờ, ngày tuổi là ta lựa ra hết, ta phân biệt ra hết Bởi ta để cái cặp nào ra cặp máy để, để chọn con giống từ lúc này nè À thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái khoảng thời gian trước kia anh à, học nuôi bồ câu ở bên Thái như nào không nhỉ? Thái ra ngoại qua bên Thái mình ờ, đi học hết là coi uh, uh, mình học bên bển 5 năm mà hiện bây giờ mình cũng còn uh, qua lại hàng tháng mình cũng phải qua bển uh, lại một năm qua đi qua bển uh, qua lại qua bển đi lại là cũng năm đến bảy lần Đấy. để mình coi coi bên đó nó phát triển như thế nào rồi mình lấy cái kinh nghiệm của người ta đem về mình áp dụng ở ờ, trại Minh Dũng rồi ờ, trại Minh Dũng chỉ lại cho bà con chăn nuôi nhớ là một câu này tia giống titan của Thái không bệnh gì hết không cần chích thuốc chỉ sổ dung 3 tháng 4 tháng một lần thôi nha không cần ờ, thuốc gì hết tại bồ câu Minh Dũng bao người ta nuôi bệnh tại bồ câu chịu trách nhiệm hết giống bồ câu Thái này à là không bao giờ nó bị bệnh à không bệnh à, giờ, tại anh có thể nói rõ hơn là, là cái tại sao cái mức đề kháng nó lại cao như vậy không anh nhỉ tại vì cái giống nó đã ờ, không bệnh rồi còn những giống của Trung Quốc á, bây giờ á nha là người ta nuôi người ta trời nắng quá người ta ngừa à, uống à, điện giải rồi ra người ta nhỏ la suta rồi ta nhỏ rum rồi ngừa phân hàng à, dịch tả rồi kia là coi như là uh, giống này là không cần tốn một đồng phút nào hết là coi như là mình uh, nuôi là không bệnh là, là, là, coi như là bà con yên tâm về cái khoản uh, thuốc là coi như là không có cái, cái khoản đó là còn lời hơn chút xíu nữa còn cái giống mà của Trung Quốc bây giờ nó nuôi tốn tiền thuốc nhiều lắm nhiều bà con ở ngoài bắc điện thoại cho mình nói ờ, bù câu tiêu chảy rồi bù câu ờ, có thọt ờ, hẹp hay là bù câu này cái toàn bộ là giống bù câu trung quốc hết nói chung là cái giống chất lượng nhất bây giờ là bồ câu ti thanh thái siêu thịt nó kháng bệnh hay lắm nó kháng bệnh là là, là hay nhất là coi như tốt nhất hiện giờ à, tại là nuôi là bao bệnh hết và có thể nói là ở thị trường miền Nam à, hoặc là cả nước thì chỉ có trại mình là có giống bồ câu này thì đúng anh ờ, trại bồ câu này à, Minh Dũng ờ, nhập giống này về 12 năm rồi là coi như trong miền Nam này là không ai có nếu có là cũng từ cái trại Minh Dũng ờ, mình ờ, bán người này người kia bán người nọ rồi người nọ bán người nọ là cũng ra của trại ông dũng nhưng ngoài ra không có ai hết toàn miền nam này rồi ờ, ngoài miền bắc thì mình không có nói được tại vì ngoài đó người ta lúc ờ, người trung quốc nó qua bên thái nó mua về bắt đầu nó, nó đẻ xong rồi tới mùa đông nó bán lại cũng có giống thứ này hết nhưng mà không chất lượng mua về là nuôi không bao giờ được bệnh riết luôn rồi nhiều người quá người ta hỏi mình cách học kỹ như thế nào mình chỉ chúng ta À, thì à, trước đó thì nhiều người cũng hơi băn khoăn về cái việc mà anh à, phân biệt chim bồ câu à, chống mái ấy. Thì nhiều người cũng bảo là ừ, mình làm rất là khó Thì bây giờ anh có thể làm lại để cho mọi người theo dõi không? Đây chỉ cho bà con lần nữa Coi như chim ra ràng còn chưa phát hiện được nè ừ. Ở đây chỉ chim ra ràng đây Lửa từng nhỏ luôn lựa từ nhỏ luôn nè lựa từ lúc 15 ngày tuổi còn biết phân biệt trống máy, nè bà con nhìn kỹ nha hiện giờ đây là cái đuôi của nó nè ừ. mình à, nắm hai cái chân lại nha nè mình đè xuống nè coi nó cụp xuống nè bà con thấy không nè này cụp xuống đây nè nè nó cụp xuống không nè cụp xuống nè thấy không đó cụp xuống đây là con trống đây con trống nha nè để là nó cụp xuống nè đâu anh anh có thể làm lại từng từng bước một để cho mọi người theo dõi à, chỉ cho bà con lại là chim 12 ngày tuổi 15 ngày tuổi mình còn phân biệt đóng máy được đây mình để về đây đó, để ờ, cầm hai cái cánh sát vô vậy à, mình ờ, à, mình đè xuống vậy à, bà con thấy không coi cái đuôi cái này nó cụp xuống nè nè đó, cụp xuống nào nè đuôi nè ừ. nè ừ. cụp xuống nè còn trống đây lựa từ nhỏ luôn nha chứ ở ờ, đây là con máy à. đâu anh có thể làm à. lại đây là con máy nha à, bà con thấy không nó dĩnh lên nè thấy không ừ, nè dĩnh lên nè ừ. đó. mới mới 15 ngày tuổi là lựa trống máy được à, dĩnh lên là con máy nè thấy không còn con tống nó cập xuống nãy nó cập xuống vậy nè ừ. giờ này mình đè nó cũng xuống nó máy rồi đúng rồi mình đè lên. mình đè nó không xuống nha ừ, không xuống nè, nó nhỏng lên đâu nè đây là con máy ừ. là mình lựa lúc này cũng được luôn à là có hai con này là được à, bao nhiêu ngày đây 15 ngày à bây dạ, giờ anh có thể làm một con à, hai con trưởng thành cho mọi người xem không nè dạ. dạ, đây nè à. mình coi nè để cho bà con coi nè không nè nè nè nè cái nè nè nè con trống nè con trống cụp xuống nè không nè con trống cụp xuống nè nè con trống cụp á đúng rồi con máy dảnh lên nè không không con máy dảnh lên nè không đó đó chỉ bà con rồi lúc mà trưởng thành luôn ờ, cho mọi người xem trưởng thành là con thấy con máy không à, chỉnh lên này không chỉnh lên này để ra để giải chỉnh chỉnh lên rồi không đây mình lựa trống máy đạt 98 phần trăm có con chim nào mà bd không anh cũng có chứ đây, đây là con trống chỉ là nãy là con máy nó nó, nó, nó hồi nãy nó dính lên không giờ con trống này nè cụp xuống không à đó chính xác luôn đây là con cha hồi nãy là con mẹ lại dính lên con con mình cũng phát hiện sớm luôn được rồi được từ nhỏ luôn <laughs>